Chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với các video điện máy Cường Linh thì là hôm nay à, xin giới thiệu đến cho bà con cái hoàn sản phẩm hoàn toàn mới của trâu vàng Đấy, máy sấy đất mini à, một dòng mới à, có má hiệu là 178 Đấy, công suất nó là 7 ngựa thì cái động cơ dòng đời cũ của trâu vàng thì là cái con 17 173 thì công suất còn 5 5,5 ngựa thì đến cái đời này đã được gia tăng thêm 1,6 1,5 HP đấy giúp cho bà con ờ, có nhu cầu ờ, sử dụng những con máy khỏe hơn cũng như là ờ, nó phù hợp với những cái phần đất nó cứng hơn đấy thì là con máy 178 này là phục vụ được đa số những nhu cầu hầu như là toàn bộ những nhu cầu của bà con sử dụng hàng ngày đấy, sới đất cũng như là cải bừa ruộng khô ruộng ướt tất cả có thể đáp ứng cho bà con uh, nhu cầu sử dụng đấy cũng như là tất cả các chức năng của nó Thì đây thì uh, ngay trên uh, trước máy trước uh, mặt bà con đây là dòng máy uh, 17 uh, 178 sản xuất đời 2021 mới nhất Đấy, bây giờ mới tung ra thị trường thì uh, tất cả những cái thiết kế cũng như là uh, màu sắc thì uh, giống con 173 đời cũ thì chỉ có những ờ, thay đổi ờ, nho nhỏ thì ờ, sau đây tôi xin giới thiệu đến cho bà con những cái thay đổi đó thay đổi đó thứ nhất là cái ốp giật này đây ốp giật thứ nhất là cái phần ốp giật nó to hơn dài hơn cũng như là cái phần ốp giật nó to hơn đây Đấy, phần ốp giật to hơn thì sẽ giúp uh, có bà con cái trợ lực giật nó tốt hơn Đấy, cũng như là mình giật thì nó nhẹ nhàng hơn Đấy, trong quá trình sử dụng do là máy là dòng mini nên là không cần đến uh, ờ, để cũng như là do cái nhu cầu mà uh, hoạt động ở dưới um, điều kiện như là ruộng khô ruộng ướt ruộng ướt ruộng có nước thì là uh, sử dụng cái bộ phần đề thì nó không được bền đây thì uh, sử dụng cái phần ốp giật này nó sẽ có cái độ bền cao hơn cũng như là sử dụng nó dễ dàng hơn đấy ngay đầu máy thì cũng có logo trâu vàng này được uh, in nổi này Đấy, được in nổi như thế này thì à, đảm bảo thứ nhất là hàng chính hãng đấy không bị uh, pha trộn những cái hàng à, nhái hàng kém chất lượng vào đấy, thì bà con chú ý khi sử dụng khi mua về thì mình chú ý thứ nhất là kiểm tra logo đấy máy thì có một đường sọc đỏ như bên giữa máy như thế này hai bên là tông màu là màu trắng đấy cũng như là những chi tiết màu đen đây xen kẽ với nhau cực kỳ đẹp đấy động cơ này hầu như nó giống như con 173 chỉ có động cơ 178 thì nó sẽ lớn hơn thôi đây là phần thay nhớt của động cơ này đây, đổ nhớt ờ, nếu như bà con sử dụng thì ờ, chú ý ờ, thay dầu thay nhớt thường định kỳ thường xuyên Đấy, thì những cái lưu ý cho bà con khi sử dụng thì được bên công ty dán ở ngay đây rồi Đấy, động cơ nhiên liệu diesel này Đấy. nhiên liệu là diesel còn nhớt nhớt nhiên liệu thì là dùng loại nhớt 15W40 đấy là dung tích là 0,65 lít đấy thì đây chỗ này là cũng chỗ thay nhớt này hai bên đều có còn đây là cái phần để giải bà con xả nhớt ra này khi mình sử dụng thì à, không sử dụng nữa thì uh, sử dụng thời gian lâu dài mình thay nhớt thì mình uh, xả cái nhớt ở đây lại bên trên này cái phần khóa dầu này, này khóa dầu này bà con nếu mà không sử dụng mà, mà qua vụ mùa thì mình có thể khóa trực tiếp khóa cái dầu này hoặc là mình xả hết cái dầu về phía bên trong đi Đấy, bảo quản máy cho nó được tốt hơn đấy đợt này thì ờ, đây chi tiết cải tiến nhỏ nhà nhỏ nhỏ, nhỏ nữa nhưng mà cũng ờ, vô cùng quan trọng thứ nhất là dung tích bình ờ, dung tích bình dầu đã được tăng lên thêm 30% nữa đấy giúp cái thời gian sử dụng của bà con nó lâu dài hơn đấy, dung tích bình dầu tăng lên còn là phải còn lại phần ống xả cũng như là phần lọc gió là đều được giữ lại hết đây bà con có thể thấy được má hiệu bên trong đây đấy, động cơ 178F này đấy tất cả được khắc chìm trên à, động à, động cơ hết nên là suy ra bà con khi mua về thì à, mình có thể kiểm tra kỹ thứ nhất là hàng chính hãng nó có đầy đủ những số hiệu cũng như là những cái mã hiệu trên máy như thế này đấy còn lại đây phần tay cầm cũng như là phần tay ga đây đợt này số lùi vẫn đã được đưa về xuống bên dưới như như đợt trước đấy nhưng mà nó không là, là thiết kế khóa gài nữa nó cực kỳ phức tạp thì đây tất cả những cái số này được đặt trên một đường thẳng đấy khi bà con gài sang bên cùng này đây bà con chú ý nhé là sang bên cùng lại sang bên cùng là số lùi lại còn dài ra bên dưới là số 0 ờ, cũng như là nó có thêm ờ, nó bổ sung thêm ờ, một số nữa, số 1 và số 2 và số 3. Đấy, có 3 số tiến và một số lùi. Đấy, bổ sung thêm cho bà con thêm một số thêm một sự lựa chọn nữa. Thì đối với phụ nữ mình làm mà không được um, nhanh lắm thì mình có thể gài số 1 để đi cho nó nhẹ nhàng đấy. ngoài ra còn có số 2 số 3 để phù hợp với là uh, bà con nào sử dụng đấy theo bà con đấy, theo tốc độ ờ, số thì là sử dụng ờ, nó dễ dàng Đấy, còn lại à, những cải tiến nho nhỏ như của đời trước thứ nhất là cái phần chuyển hướng này cũng à, à, được làm ốp ký này. này thứ nhất là có một cái ốp thép ở bên ngoài như thế này cũng như là phần ốp cao su để tránh cái việc mà lon nước nó lọt vào đây cũng như là chảy dầu những cái hiện tượng ấy đã được khắc phục ở tại ở đây luôn rồi đây còn đây là cái phần uh, ốp để bảo vệ cái phớt phớt trục này đấy, cũng được thiết kế lại này đấy, làm cho nó chắc chắn hơn đấy còn bên sau này là có hai cái trục này đấy được được thiết kế hai trục luôn này lại hộp số hai trục cái này nó có hai tốc độ vòng quay nhé tùy theo bà con sử dụng lại hai tốc độ vòng quay lại phần tay cầm nhìn nó cũng chắc chắn hơn này đây phần tay cầm tay ga này cầm cực kỳ vừa tay này cực kỳ ưng ý đây sử dụng dễ dàng còn ngay bên trước máy đây cái phần ốp này nó có tem bảo hành 12 tháng chiến thắng của trâu vàng này đấy địa chỉ ở Hà Nội này Interso này đây, bên trong này thì bà con có thể cất những cái đồ như kiểu mà đồ dụng cụ khi mà ở à, ngoài ruộng mình có gặp vấn đề gì mình có thể trực, tiếp thay thế luôn máy thì cũng có chuyển hướng như dòng 173 thôi đây có hai tay chuyển hướng tay tay trái và tay phải tay ga tay ga màu đỏ đấy còn phần bóp này là bóp uh, bóp côn khi sử dụng thì bà con chú ý là mình gài số vào và bóp côn thì máy mới chạy đấy, máy mới chạy còn khi mà sử dụng mà uh, gặp cái uh, chứa ngoài vật hoặc là uh, gặp cái uh, điều kiện nó khó khăn thì bà có thể uh, bà con có thể thả trực tiếp cái phần tay uh, tay côn này ra thì máy sẽ dừng ngay lập tức luôn nó không ờ, tiến tới nữa thì là cực kỳ an toàn cơ chế thiết kế an toàn cho bà con Đấy, dòng sâu vàng đấy còn lại bên sau này cũng là sâu vàng luôn nhưng mà ờ, được bọc sẵn rồi đây bọc sẵn rồi khi mà chuyển về cho bà con thì máy nó nguyên đai nguyên kiện như thế này đấy sử dụng nó yên tâm đấy, công suất uh, ờ, 7 ngựa thì uh, đáp ứng hầu như uh, cho bà con khỏe khoắn động cơ đấy bên trước nó cũng có chân trống này đấy, hầu như nó giống như cái đời trước thôi đấy từ khi sử dụng thì bà con uh, hướng dẫn qua cho bà con ờ, cắt khởi động máy thì cũng hầu như ờ, những cái dòng uh, máy xây đất khác thì uh, bà con chú ý là mình ga lên một chút này đấy xong rồi chú ý về số số thì chú ý là gà về số 0 này đấy gà về số 0 đấy cũng như là khi mà đã chú ý được thứ nhất là ga thứ hai là số thì thứ ba là bà con chú ý cái le giật le giật nổ này cái le có cái le đỏ này bà con chú ý là mình gạt xuống Đấy, mình gạt xuống xong rồi uh, giật nổ thôi tiến hành giật nổ thì máy ờ, sẽ khởi động được thôi lại toàn bộ máy uh, được chuyển về cho bà con được test sắn cũng như đồ sắn dầu nhớt rồi đấy nổ xử cho bà con rồi thì về đến nơi thì bà con có thể nổ lại thêm một lần nữa cũng kiểm tra còn trong uh, bán kính 100 cây thì có thể hỗ trợ giao tận nhà cho bà con đấy, giao tận nhà hỗ trợ lắp đặt Ờ, để khởi động được máy thì ờ, đầu tiên chúng ta sẽ nhích ga lên này cho cần số về số 0 đấy và chúng ta tiến hành ờ, giật nổ máy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 Cảm ơn ờ, quý vị các bạn đã theo dõi video. Bấm ờ, đăng ký kênh để xem các video mới nhất của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn.